bà chủ nhà bà nói một câu lắm em mẹ tới giàu thì cũng phải làm mày nghèo phải làm chứ không phải là giàu nghèo tao giàu tao ăn không chị đền cho em 200 triệu rồi em tháo hả tháo bụp tay tán đầu thai kiếp khác chứ tháo thánh địa thể hình thiên đường giúp mỹ diêm chúa ngao du giao lưu thần tượng hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt-Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. À, xin chào các bạn Cái đại dịch Covid-19 này á Nó xuất hiện nó đã đem lại cho cả thế giới một nền kinh tế cực kỳ u ám Một cái sự suy thoái mà nó lớn nhất trong lịch sử bao năm năm Duy Nguyễn tồn tại trên đời Chưa bao giờ thấy cái nào mà nó ghê như cái này Thậm chí khủng hoảng dầu khí năm 1979 Nó dẫn tới sự đảo chiều của à, của, của, của, của đế quốc Ba Tư Là ai răng bây giờ đó các bạn, nó lúc đó chưa đẻ Không biết Từ lúc biết nhận thức tới bây giờ là khoảng chừng 18 tuổi Chưa có một cái cái đại dịch nào mà nó dẫn tới suy thoái toàn cầu mà lớn như cái này Khổ quá nó dẫn tới bao nhiêu là kế hoạch nó bị đổ vỡ nó dẫn tới bao nhiêu là cái dự định nó tan biến theo ngàn mây để rồi ngày hôm nay chúng ta cũng chưa biết kinh tế của Việt Nam ngày mai nó như thế nào và những cái phòng gym khi nào nó hoạt động trở lại trong một cái chuỗi lệnh cách ly chưa có hồi kết và một trong những cái biến động đau thương đó là cái mâu thuẫn nó xảy ra ngày càng lớn giữa những cái giai cấp trong xã hội trong đó phải kể đến đó là cái giai cấp chủ nhà với ờ, cấp thằng đi thuê bóc phốt nhau trên mạng truyền thông lớn lắm em và câu chuyện đó thì các bạn cũng có thể đã biết ngày hôm nay như Nguyễn sinh dành ít phút trong phòng game Thác OL quận Bình Tân địa chỉ 107 đường 6 để nói về phân tích cái góc nhìn khách quan không đứng như bên nào cả giữa chủ nhà với thằng thuê nhà mà nó dẫn tới lôi công an vô cuộc nó dẫn tới ờ, khẩu chiến trên mạng nó dẫn tới hai phe ném đá lẫn nhau ba phe ba phe mấy một phe chủ nhà với một phe thằng đi mướn với một phe cái bọn sầm lông ở ngoài nữa mà đáng trách nhất là cái bọn sầm lông ở ngoài nó méo liên quan với trơn mà nó ngồi nó hồ đó thì ngày hôm nay duy sẽ đưa ra góc nhìn tất nhiên duy đến ra hai góc luôn thằng đi mướn và à, thằng chủ nhà luôn thì trong cái hoàn cảnh cuộc chơi này á có cái nghịch lý tại sao nó nó, nó dẫn ra cái mâu thuẫn đó tao có nghịch lý ông ơi nghịch lý nghịch lý là cái gì thằng chủ thằng đi mướn nhà thì nó không có tiền trả tiền nhà đúng không mà cái thằng mà mà bây giờ là phải cách ly rồi phải cách ly rồi thì đâm ra tự nhiên giờ tiền đâu trả tiền nhà rồi sao thằng kia không có giờ thằng chủ nhà ê mày giảm nhà mày, mày giảm tiền nhà cho tao đi nó chủ nhà nó ủa tự nhiên tự nhiên sao mày bắt tao bỏ tiền túi ra giảm xong nói nó nói thuyết phục không nói à, dạ chủ nhà đã trong hoàn cảnh này bất khả kháng hoàn cảnh này là không ai làm ăn được thì thôi mấy chủ nhà phải hỗ trợ ba tháng tiền nhà ôi mày hay nha cái này đứng trên góc điểm góc độ của chủ nhà là không được rồi đó mày nói nãy giờ hay quá ủa tao làm ra cái dịch này hả đúng không ủa tao làm ra cái dịch này hả mà tự nhiên mày giờ mày kêu tao giảm tiền nhà hành vi giảm tiền nhà là gì đúng không là bỏ tiền túi ra mất thu những cái tháng đó mà bây giờ nó nói mình vậy đó thì có lý không có lý cũng có lý mà lại cũng vô lý quan trọng là cái lăng kính chủ nhà đó làm sao mà quan trọng thằng thuê nhà nó có bị ảnh hưởng thiệt hay không bây giờ thằng thuê nhà có bị ảnh hưởng thiệt không phải coi rõ à thằng thuê nhà này mày làm nghề gì mày là kinh doanh phòng trọ đúng không tao cho mày mướn đã đời mày cho sinh viên mướn mày ăn tiền lợi bóp cổ tụi nhỏ rồi bây giờ mày xuống mày, mày sóc hàng với tao nữa cái này là phải chèm cái này là phải chèm đúng không nói thật sư bạn với bạn ở việt nam mình á cái góc độ á mà làm cò nhà kiểu này á nhiều lắm nha nó sẽ bỏ tiền đi nó thuê nguyên một căn nhà đó xong nó chia phòng cho thằng khác mướn thì ở đứng góc độ cái thằng khác mướn là cái thằng bị bị bóp cổ nè chủ nhà là cái thằng đứng ra đều đứng ra nó giữa nó đều đình nè xuất hiện ở tầng lớp thứ ba tầng lớp cho thuê nhà kiểu đó ăn lời phần trăm wow. vậy là gì đó làm ăn đúng không ông mày làm ăn mà có lời có lỗ chịu đi chứ không lóc gì cái đó không đúng đối tượng yes đó mà thêm một cái nữa tại sao cái vụ vừa rồi nó lại mâu thuẫn nó lại nảy sinh tại vì nó quá hiểu được á, là cái tầng lớp việt nam mình nó hiểu được cái fan của việt nam mình là bao giờ cũng auto hùa ở việt nam mình có tật auto hùa cứ bay vô cắn vào trước đã tính sao nha bay vô táp nhiệt tình vô và vô tình nó lôi được một cái hệ thống mạng lưới mấy thằng showbiz ảo nữa mấy thằng showbiz ảo nó bay nó cắn luôn tại vì bây giờ nó không cắn nó mất fan ông ơi nó thiệt luôn nó mất fan bây giờ thằng giàu ưng nhiên ít thằng nghèo sẽ đông hơn nói bay vô đó nó hồ theo nghèo trước đã mà nó không cần biết tình biết lý gì cả đó vậy thì cái vấn đề ở đây anh nói thêm nè bây giờ đứng trên góc độ mình là người đi thuê nhà đúng không người ta là chủ nhà thì bây giờ á cái việc mà gọi là giảm nhà trong mùa dịch này không á giảm nhà trong mùa dịch này không á thì đó là vấn đề tình nó không phải là vấn đề lý các em đồng ý anh không nó là tình không lý chủ nhà nó thương nó thích thì nó giảm đối tượng nó chơi đẹp chơi ok với nó thì nó giảm nhưng mà giảm thì bánh ít đi bánh quy nó phải lại thì nó mới giảm được mình đàm, mình đàm phán với người ta mình phải đem được cái lợi cho người ta mới đàm phán được chứ không thể nào ông đàm phán với người ta mà ông bắt người ta giờ ông mẹ ông giảm không như tôi đi thì làm sao mà được đúng không các bạn đó nên các bạn nào mà đi mướn nhà trong những cái hoàn cảnh này các bạn phải thật sự là khôn khéo than nghèo kể khổ vô đồ abc nịnh nọt rồi vô không nhục đâu mấy em làm ăn nó phải cận vậy đúng không bây giờ ông nói mày tao giảm cho mày ai giảm cho tao đâu tiền điện có giảm đâu đúng không tiền internet có giảm đâu tiền viễn thông tất cả thứ tao phải trả đều bill tao cũng phải có những cái bill của tao đúng không thì mày có những cái bill của mày tại sao mày cái bill của mày mà đòi giảm mà cái bill của tao không giảm được thế nó là mâu thuẫn chứ là cái gì nữa bà đừng có nói ừ bà đừng nói ừ mày ông ông giàu thằng mấy vậy giàu nghèo chị nó tính sao bà chủ nhà bà nói một câu lắm em mẹ tới giàu thì phải làm <laughs> mày nghèo phải làm chứ không phải là giàu nghèo ờ, tao giàu thì tao ăn không bà thì bà nói chuyện hơi sốc nhưng mà đúng đúng đúng không tại sao con nhỏ này nó nó nó lại mang cái, cái sự mà gọi là bức xúc cho chủ nhà vậy đúng không các bạn yes. bây giờ cái mâu thuẫn đó nó xảy ra từ cái gì à con nhỏ này à, 8, 8 à, ngày rồi không đóng tiền nhà cho bà bà khóa cửa bà nhốt cái gì đó tức mình kiện năng nỉ van xin không được lôi công an vô bà này bà thấy ồ mày lôi công an vô đúng không được được thì tao chơi với mày luôn lấy hợp đồng nói chuyện đây hợp đồng đây đúng hợp đồng là cô nhỏ kia nói thôi hợp đồng là vậy nhưng mà trong hoàn cảnh này đâu có đâu đâu có làm theo được hợp đồng thì thôi bà phải bớt bà phải này phải kia cái bà nói hợp đồng là như thế cô đã nôi công an vào thì chúng ta nói chuyện về với nhau về lý không nói chuyện với nhau về tin ở công an đứng ở giữa mà công an này cũng dở đó ông ông là nhiệm vụ của ông là công an ông đứng ở giữa ông trung lập ông bay vô ông hùa theo một khách Ê, đúng rồi trong hoàn cảnh này abc mày nói hay quá chẳng qua lương mày không bị giảm thôi đúng không và chủ nhà có đam vậy rồi sao đúng không nên cái cái vấn đề này á là con nhỏ đó theo anh thấy nó cư xử quá dở theo như anh thấy con nhỏ này nó cư xử quá dở nếu là anh anh sẽ cư xử chỗ khác tất nhiên mình đứng trên góc độ mình là người thuê nhà thì cũng thốn lắm chứ mấy tháng này tiền đâu trả tiền nhà thôi kệ mình phải nói vậy đúng không mình phải chơi theo luật của ngân hàng mấy em tại nhỏ này nó dở nè chứ thật anh đó cư xử đó nó thua về về tình rồi nó thua về tình thì đừng có mong người ta nói về lý với nó cái hợp đồng là cái gì cái đã ký rồi bút xa đó gà đã chết mẹ rồi đúng không các bạn bạn đồng ý với anh không yes. hợp đồng là giấy trắng mật đen không khác được bây giờ mày vi phạm hợp đồng mà tao xúc mày thôi vậy chủ nhà sai chỗ nào đúng không mà cái chúng ta muốn ở đây là cái gì chúng ta đang đi tìm kiếm một cái giải pháp tốt hơn để cho chủ nhà thương mình thì ok phải đi ra đàng hoàng phải nói chuyện đàng hoàng xin này nọ kia xin này nọ kia đi làm sao thôi giờ cô thông cảm đi giờ nói chung á là mấy tháng này á thì con làm ăn không được thì cô nói thật và cái khoản nợ của cô trong khóa này có thể con cũng không trả được luôn đúng không vậy thì cứ cô cho con khất đi dù gì con đã cọc tiền cho cô rồi đúng không con đã cọc tiền cho cô rồi cô cho con khất đi rồi qua tháng tiếp theo con trả gấp rưỡi ví dụ vậy nó thì mới mới chơi được chứ còn không á thì phải nói đàng hoàng bây giờ thôi giờ bây giờ á trong tháng này con không trả được thì cô giảm cho con 25% đi nhưng mà con sẽ gia hàng hợp đồng với cô 10 năm luôn đó thì như vậy á thì mới điêu được đó là nói chung là cái cách mình nói chuyện để cho mình đạt được cái mục đích của mình chứ không phải là cái cách nói chuyện mình đi sòng phẳng chủ nhà khi mà bạn sòng phẳng chủ nhà là bạn chết ngắt tôi nói thiệt với bạn chết chắc luôn bạn đi làm hợp đồng thuê nhà mà bạn sòng phẳng với thằng chủ mà bạn chơi kèo khôn á nó xích nó rọ mỏ bằng luôn đó chứ tôi hỏi bạn nghe nha thứ nhất bây giờ tuổi đời các bạn bao nhiêu tuổi tôi hỏi hả tuổi đời bạn nhiêu tuổi thằng chủ nhà nó nhiêu tuổi mà trong cái kèo này thằng chủ nhà đó thì có nó cho thuê 80 nước rồi mới tới bạn đúng chưa mấy người ta sống bằng nghề cho thuê nhà mà bây giờ bạn vô mà đòi khôn với nó nói mẹ được hay mày mướn không được mày, mày biến mẹ đi thứ trai thằng mướn vô đây mày nhây hết con trai bạn chết liền tôi khẳng định với bạn luôn thằng chủ nhà nó ăn muối nhiều mà ăn cơm nhất là trong vực thuê nhà đúng không mà thêm cái nữa nó đại bàn khu đó rồi nó đại bàn khu đó rồi đúng không nhà của nó nằm đó mà bà đồng ý không yes nó nên trong cái kèo này là không có bao giờ có được cái kèo công bằng rồi bạn cái kèo này là sống khi mà bạn nào đó thuê nhà rồi bạn phải biết nương theo chủ mà bạn sống bạn phải nương theo chủ mà nói chuyện nó bằng dạ thưa thấy mẹ luôn đó chứ tất cả cái nhỏ này chứ thôi chứ thua chưa đi mướn nhà bao giờ hết đó tôi tôi thẳng với bạn luôn kinh nghiệm thực tiễn của tôi tôi đi mướn nhà cách đây mười mấy năm rồi chứ đừng nói tôi đi mướn cách đây hai chục năm có luôn chứ đừng nói mười mấy năm mướn nhà ở cũng có mướn nhà làm ăn cũng có mà khi mướn nhà làm ăn á cái điều khoản hợp đồng á thì đương nhiên nó không phải quá bất lợi cho mình nhưng mà trong cái điều khoản hợp đồng là ký là ký vậy thôi tôi nói thiệt các bạn đừng có đừng có đừng có đem hợp đồng ra lè hợp đồng là thằng chủ qua giọng ăn hết á đó. đó ký hợp đồng là ký vậy thôi ở ờ, ừ, ký đến cái trấn ngang thôi chứ còn cuộc đời mẹ đã chơi chó với nhau thì 10 hợp đồng nó cũng xé câu đây là phải like mấy em đúng không mà mà mà đã chơi chó với nhau 10 hợp đồng nó xé thì tôi thiệt các bạn bạn xé hợp đồng bạn khổ thì thằng chủ nhà nó khổ tôi nói thẳng với bạn luôn á dụ giờ tôi mướn cái nhà đó đi hợp đồng ghi rõ ràng là ok bây giờ em mướn cái nọ em làm phòng game em đi co cái phòng em hết 200 triệu được hợp đồng chốt em cọc cho chị đúng 200 triệu luôn em mà sai hợp đồng em mất 200 triệu chị á mà phá vỡ hợp đồng thì ok chị đền cho em 200 triệu đồn để nguyên mày phải có câu thòng đồ để nguyên nha ba mày đừng tưởng mày khôn hết chủ chị đền cho em 200 triệu đồ em tháo hả tháo bụp tay tán đầu thai kiếp khác chứ tháo đúng không em vậy thì theo em thấy cái hợp đồng đó công bằng không thì theo theo tụi em thấy cái hợp đồng đó công bằng hay không sao công bằng mày công bằng rồi rồi mà mày mày mày mày nói chuyện khách quan thằng thằng media nó lắc đầu với em bây giờ tự nhiên mày cọc 200 triệu đúng không tao sai hợp đồng á thì tao đền mày 200 của mày với 200 của tao nữa là mày lấy về 400 đúng chưa còn ngược lại mày sai hợp đồng mày đi luôn mày để lại tất cả những gì ở đây ngoại trừ mấy cái ờ, vô như máy tạ này thì mày dọn được còn không lẽ giờ cái cái cái cái cái cái, cái dách này mày tháo ra luôn ba tụi mày tháo ra tao bắt mày sơn lại chơi không chơi không nó công bằng rồi thì cái điều đó công bằng vậy thì anh hỏi tụi em á phá hợp đồng nào lỗ chắc chắn thằng muối nhà lỗ đâu có thằng muối nhà mà cầm dao rồi còn mày ký, ký kệ mẹ mày ký khác ký thôi đúng không nên bạn đi thuê nhà mà lấy gì ra bằng điều với thằng chủ bạn lấy cái gì ra bằng đòi trịnh thượng với nó bạn lôi công an vô là hàng xong rồi bạn lôi được công an đó nhưng biết chủ nó chơi với ai không nope. tôi hỏi thiệt bạn luôn các bạn chưa ra đời thằng chủ nó có nhà mặt tiền nó nằm ở đó thì hỏi bạn nó chơi với ai hả còn bạn mời được công an nào tới đây đúng chưa yes. Nên bạn đã sai tắt lét ra bằng lôi công an vô bằng sóc nó rồi Nó dứt bạn là đúng rồi Còn chưa kể nha Trong cái vấn đề hợp đồng thuê nhà công an không có không không không không có thẩm quyền Thí dụ như chừng nào á trong quá trình bạn làm hợp đồng thuê nhà mà nó quýnh lộn đi Thằng chủ nó quýnh bạn đi, ở ờ, bạn kêu công an tới tại nó quýnh bạn Đúng không? Còn trong vấn đề hợp đồng Đúng sai tòa án Rồi xong Lôi ra tòa bạn có tiền mà đu theo nó không? Nope. Cũng chết nữa cái kiểu gì kiểu mà nó nói chung nó bật cái chủ nhà là chết rồi đó thiệt làm ăn bật chủ nhà thua nên trong cái video này á anh chỉ nói tóm lại hai điều thứ nhất tụi em đi ký hợp đồng thuê nhà đó thì phải biết điều nguyên chủ cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai khi mà tụi em đàm phán với người ta cái gì đó thì tụi em phải mang tới cho ta một cái sự hợp lý và sự có lợi đúng không tự nhiên bây giờ bạn đàm phán chủ nhà bạn đàm phán nó ê giờ giảm giá tôi đi giảm giá tôi 50% đi đang dịch rồi cái nói giờ mày ra mày chợ mày mua rau tao đi giảm năm chục trăm đi tao giảm cho mày rõ ràng là bạn đưa cho nó một cái vấn đề nó không hợp lý thì chắc chắn là nó không không bao giờ mà gọi là nó nó nó giải quyết cho bạn rồi đúng không đó là bước thứ nhất bước thứ hai bạn sọc dưa bạn lo công an vô nữa nó bụp bạn là phải rồi còn bây giờ bạn muốn nó giảm giá giá tiền nhà cho bạn thì bạn sống có tình người đó là giảm dựa trên cái tình anh em chơi được với nhau này nọ kia đó, tình cảm nó khác rồi đúng không yes. còn bây giờ bạn làm ăn mà lo hợp đồng mà lo pháp lý vô bạn kêu nó tình tin gì tin đã là lý thì không tình nữa đúng không đúng không đạt đúng không đúng không ví dụ tự nhiên giờ mày nói chuyện với tao mày lo công an vô rồi thôi tình gì nữa bà xúc mày luôn á chứ còn công an làm gì không khách quan tao đâm nó lên công an luôn đúng không tự nhiên nó lôi công an vô đây mặc áo xanh áo đỏ trước mặt nã đời xong rồi con con con con, con tình họ tình rồi chúng ấy tình nghĩa đôi mình đã thế thôi em tình đó nó nên cái dư luận mạng á là cái nó nó luôn hồ xã hội đang vậy đó mấy em mấy thằng toàn đó, cào phím không à, ở nhà đâu ở nhà mướn chết mẹ cào phím chưa ra đời cứ hùa à. ừ sống trên đời phải có tình dìu nhau qua dịch bệnh đó đâu mới tình cho tao coi coi bây giờ ok mà nó dìu nhau dịch bệnh tình thậm chí mẹ nhà nước còn chưa tình nổi nữa chứ đừng nói mày đúng không vậy thì trong trong trong giai đoạn này doanh nghiệp đó tại sao không giảm lãi cho nó đi lên báo giảm đó đúng chưa có tình được đâu nên cái gì cũng vậy thôi nó phải nó mang tính chất hợp lý hợp tình chứ đừng có ngồi nó nói chuyện một cái kiểu mẹ cái suông suông còn bây giờ á mình ra đời á mình làm ăn á có chơi có chuyện đúng không bây giờ làm ăn không được phá sản chuyện bình thường bây giờ mở ừ, bao nhiêu thằng nó phá rồi kìa quán ăn này đóng cửa thanh lý luôn rồi chị sao nổi đúng không nổi đâu dịch bệnh chừng tháng nữa là kể như đóng sạch vậy thông qua cái video này á anh nói mày tụi bay ra đường làm ăn tụi bay mướn nhà mà tụi bay bật với thằng chủ là tụi bay tự sát chết nhiều kiểu lắm muốn muốn chỉ không anh chỉ dần số chưa chết thôi nè yes. thích không thích không like đi chỉ cho một số chưa chết nữa nó không cần chủ đó không còn lấy là mặt bằng thí dụ mày chơi láo viên chủ đúng không mày thấy chiêu chưa tiền mày nó lấy mà chơi mày nó vẫn chơi What? biết chiêu này không dễ lắm thí dụ như mở quán cà phê đi mở quán cà phê xong rồi cái nó ghét mày nó qua nó ờ, uống trà với hàng xóm bên này nó xúi hàng xóm bên này đâm lá đơn quán mày mở 12 trưa ồn quá tao ngủ không được chết không tao tự nhiên cái chuyện nó nhắc nó đâm lá đơn quán mày ai mở 12 trưa ồn quá tôi không được nha rồi xong lá đơn nó chưa phê đúng không xong rồi đâm lá đơn nữa ê cái quán này nè nó nó nó nó nó nó, nó bán cà phê nó nó nó nó, nó xả nước ra đường quá trời nè ghê lắm lá đơn thứ hai lá đơn thứ ba biết lá đơn gì không đâm luôn này uống cà phê lậu nè thằng này cà phê độc hại nè không có đảm bảo cho người uống ta đau bụng quá trời kìa tụi có những chuyện nhảm đó thôi đó à, ví dụ thôi anh ví dụ thôi nha mấy em chứ thực tế chắc nó không đến mức vậy đâu hen <laughs> nhưng mà anh nói cho em nghe đó tức là đụng với thằng chủ nhà là gì nó đại bàn khu này rồi mày dân xứ khác mày tới đây mày thuê thứ nhất quan hệ xã hội ờ, xã hội màu nào nó cũng có hết á à, nó đụng chủ nhà chỗ này nó đứt dọn gói đi thôi chứ sao sống nổi nữa mấy em em em hiểu không còn làm ăn được có ngây thơ cái chuyện làm ăn mà đòi cọc là cái chuyện ảo tưởng thiệt á xin lỗi mấy em á chỉ có chỉ có điều khi tao tao vui tao trả cọc thôi chứ còn làm ăn không có ăn nào mà đã đã rồi cọc mà để về vậy đó đúng không ông cọc tiền nhà 50 triệu ông đòi người ta trả tiền cọc cho ông không cái chuyện đó là mơ đi con đâu mới trừ khi chủ nhà nó quá trời dễ thương hay mình nó có gì đó mình sống được với nó quá mà mình xui hay là gì đó thì may ra tình người nó trả thôi em hiểu không yes. ví dụ như giờ nó phải xui đi ví dụ giờ mới cọc ờ, cọc, tiền mua miếng đất đó trăm triệu xong rồi về tự nhiên nhỏ vợ ở nhà đẻ con ra mà đẻ khó xong rồi bác sĩ nó phải tốn tiền này tiền kia đưa bill bác sĩ tới nó than chủ nhà nó thì lúc đó thì người ta trả được cái này đàng hoàng chẳng qua nó xui thôi đúng không còn mà tụi em sọc ngược sọc xuôi với thằng chủ mà tụi em đòi nó trả là thôi nó trả cho cái này nè nên á nó tóm lại cái vụ đó đó là kinh nghiệm nha mấy em cái vụ đó là kinh nghiệm thật ra thì theo nhân thấy mà cho mướn nhà mà cho mướn sinh viên mướn lại thì cái tuổi đó cũng phải tiền nam tính nữ đâu anh nói thiệt dụ như tưởng là mình mướn nhà mình cho gia đình ở mình mướn nhà mình làm ăn gì đó thì nghe nó còn được được chút còn mà cái màn mướn lại mà ngăn phòng rồi thôi tao biết thứ này cũng giữ rồi kệ nó kẻ cướp gặp bà già nhưng mà xui bà già là võ công cao quá còn bà già là đại bạn khu này rồi anh nói thiệt với em á mình sống mình phải nhìn người ta là ai cái nghệ thuật cuộc sống nó quan trọng lắm chứ không phải là đơn giản nghệ thuật cuộc sống nó cực kỳ quan trọng bởi vậy á anh mới nói ra cho em thấy để cho em có cái góc nhìn nó thực tế một chút xíu để mình ra đời mình bớt ảo tưởng đi ảo tưởng trên mạng sao cũng được hết á nhưng mà ngoài đời là câu chuyện khác nên bỏ đồng tiền ra làm ăn nó là khác đó và anh cũng rất vui chia sẻ tụi em những kiến thức thực tiễn này đương nhiên trong video này là mấy nghèo nó ghét lắm nó thiệt như mấy nó bây giờ nó chịu ưa đâu tụi nó vậy đó nó sống xã hội chủ nghĩa mà mà cái xã hội chủ nghĩa nó còn ghê hơn cái xã hội chủ nghĩa của Mark Lenin nữa mà em xã hội chủ nghĩa của tụi nó đó là tụi nó ngồi chỗ á nhà thằng nhà giàu phải đem tiền tới cho nó ăn á đó hiểu không không bây giờ làm làm làm nhà giàu xứ này khổ lắm nha mà nó đâu có biết rằng để người ta có được giàu ngày hôm nay người ta cũng khổ chết bà nội nó người ta người ta ra giang hồ người ta làm ăn từ lúc nó chừng hai hạt cơ bản kìa <laughs>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 ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên